ở à, đây có món gì nhỉ để xem nào à, món à, cái món này tù, à món rau tù. rau à rau đỏ đỏ ấy. đây này rau, à, rau, rau dền rau dền rau đay à rau đay à ừ. nhưng mà nhưng mà em gọi rau dền mà ừ. rau dền đỏ đây này mà tiếng hơm mông mình nói nào nhỉ anh châu nhỉ chống tù chống tù tù à sống tù Dương Tú Phong nắm thư viện bản em xin chào tất cả các bạn à, Hôm nay mình có đi cùng với Giang đến thôn Giảng Bằng, xã Xuân Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để ngày mai là công tác chuẩn bị làm đường thì hôm nay lên nhà anh Châu đây thì hôm nay mình cũng lên đây cũng hơi muộn thì cũng gặp ờ, được bữa cơm và gia đình đang chuẩn bị thì ờ, hôm nay gia đình đi làm về hơi muộn cái cấy ờ, mùa này là mùa cây lúa thì là hôm nay gia đình đang chuẩn bị bữa cơm tối thì mình mà vâng, chút nữa mình sẽ dùng bữa à, cùng với à, gia đình với cả em Giang thì trước kia là nhóm bản em cùng em Giang làm rất là nhiều cái con đường trên này đấy là con đường nội đồng và những cái đường à, liên thôn bản à, trong xã Sùng Đô này thì à, hôm nay thì Giang cũng lên đây cùng với mình sau một thời gian là Giang cũng bận và cũng ra đau chân thì Giang sẽ quay trở lại với à, đồng bào quay trở lại với tất cả khán giả vào chương trình ngày mai làm đường thì qua kênh của Giang thì mình xin cảm ơn tất cả các, các khán giả của Giang và cảm ơn các quý mạnh thường quân của Giang đã cùng chung tay với Giang trong thời gian qua đã ủng hộ ờ, với ờ, chị gần bản em tạo những cái con đường và những cái sự ủng hộ của các em nhỏ vùng cao chào anh chị nhá chúc anh chị ờ, buổi tối mạnh khỏe nhá à, lâu lắm không gặp anh nhỉ? À, khỏe anh nhé. khỏe chính nhá. <laughs> Vui nhá. À, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì à, mình đang có mặt tại à, một nơi khá là xa cũng rất là lâu rồi Giang không ra được video cho mọi người cùng xem thì trong thời gian vừa qua ấy, cũng có rất là nhiều khán giả hỏi Giang là vì sao lại không giúp đồng bào Hơ Mông hay chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn ấy. thực sự là Giang là cũng vì cái chân thấy là nó hơi đau thì bây giờ mình mới có thời gian đỡ được một chút để mình tranh thủ lên trên à, đồng bào để ghi hình cho mọi người xem về cái cuộc sống của người đồng bào Hơ Mông ở trên này sinh hoạt ra làm sao đấy, để cho mọi người cùng à, biết được cái à, thực tế thế còn mọi người à, chưa lên thì mọi người chưa biết được đúng không và hôm nay thì mọi người thấy lạ không Đấy, đang thay đổi luôn toàn bộ từ A Z để giới thiệu với mọi người à, đây là anh Châu anh Châu thì à, là cán bộ thôn ở đây Thế hôm nay để anh ờ, có muốn tiếp đái ờ, anh em là mọi người là lên hơi tối một chút ạ Nên là chưa được ăn cơm ừ. Bây giờ anh đang làm món gì? Món ờ, rau sầu với tỏi à, Rau sầu tỏi à? Su su à? à ngọt su su ừ, Ngọt su su thì quá ngon rồi mọi người biết rồi Đấy Đây có đây là món tỏi này anh đang bóc món tỏi Là chị đang làm, làm món gì đây? Đây có món gì nhỉ? Để xem nào. À, À, cái món này tủ, à món rau. Rau à rau đỏ đỏ ấy. Đây này rau, à, đai, rau, dền rau rền. Rau đay. À rau đay à? Ừ. Nhưng mà nhưng bọn em gọi rau dền mà. Ừ. Rau rền đỏ đây này. này. Mà tiếng Hâm Mông mình nói nào nhỉ anh Châu nhỉ? sống à, tù, sống tù. Sống tù. À sống tù. Cái này ngon lắm, như bình thường thì mình hay gọi là rau dền người ta trồng ấy, ừ. còn rau dền cơm như đồng bào Hâm Mông thì đôi khi là cũng chưa biết phân biệt rau đay nhớ nhớ đấy cơ à, hay nấu vào món ướp à món trời lo vào. đây còn có món gì nữa anh châu ơi thịt nướng châu thịt nướng thịt này thịt lợn đấy thịt gì anh thịt lợn anh à này ngon thế nhỉ hôm nay lên được anh châu uh, chiêu đãi anh toàn cái món mà nó ừ, thơm cái này phải lật liên tục rồi sắp cháy rồi đấy rồi liên đồng bào hôm mông mọi vui lắm nốn để là sớm một cứ ngồi bếp lửa hồng quây nhau rồi là ăn những cái ờ. nó đơn giản của tự nhiên thôi không cái gì mà phải vội vàng chả biết hết là khó trồng chả biết chứ đây anh em gia đình nhà anh châu hết đây nhở ừ. Ờ. các cháu ở ờ, à, ờ, cháu kia đi giúp à, đến giúp đến hôm nay là nhà, nhà mình làm gì anh à, bảo là đi nhổ mạ à nhổ mạ à cấy à ừ. ôi em có biết đâu ừ. đây có cháu nhỏ đây đây là cháu của anh châu này nhỏ nhỏ đây là mín tu ấy, mín say này mín say là con gái ấy. Ừ. còn mín tu là con trai mình nghe tiếng hâm mông đây à, món su su này ngon lắm mọi người, tuyệt vời lắm. Tự tự tự công tự cất ở địa bàn thôi. Ừ. Mua ở dưới kia thì ít khi mua. Ừ. cái này mình à, trên này không phải mua mà anh nhỉ? À, cái này rau nó tự nhiên thôi. Với lại gà trên này mọi người là hay thả đồi ngon lắm. Không không nuôi cám đâu. Nó nhìn gọi là gà chạy bộ đấy. Đây có cái món lúc nấy là mọi người thấy là món thịt. Thế này thịt lợn anh nhỉ? À. Cái này nướng thì thôi rồi. Ừ khả năng gần chín anh nhỉ Đấy. thơm thế có tỏi thơm thật Đấy. ngửi bốc mùi người wow mê ly luôn con nãy ta đã lấy được cái trong món bên này thì uh, có cả nước chè này thuốc lào không có chè này chè ấy là không không chè sang đấy chè sang, sang tết đất sang tết trồng đô đấy Hôm nay là nhà mình đi cấy là là là bao nhiêu người nhỉ anh nhỉ? Trong tổng gia đình đi à, bốn năm người đấy nhưng mà à, bốn năm người. Đi giúp có mấy người thì là không đi ăn cư. À. nhà xa. À. Đồng bào Hâm Ông mọi người là hay đi giúp nhau để cấy. Đi đủ đấy, công nhau. Đủ công đấy. nhau đấy. đấy. Ừ, đúng rồi. Ở nương là mọi người ăn cơm ở nương luôn mà, tối à. mới vâng. về. chưa là ăn cơm luôn. Đồng, đồng đấy. À, anh em nhà anh Châu là đang giải chiếu dần rồi. Ngồi tại bếp luôn. Bóng này nó tối mọi người. Đây là điện nước mà ở trên này mà có điện quốc gia thì kéo vào đây còn tốn tiền lắm anh nhờ à. Đó, gần à, hai chục tỷ đấy, đấy. Không, không rẻ đâu đây có cháu nhỏ đang ấy, à, đang giúp mẹ đấy, đấy. <laughs> cái này món măng ớt anh nhỉ à. đây có đầy đủ luôn măng ớt này ngon lắm mọi người ấy sửa lá dây dông đấy ớt luôn này ớt tươi này anh dương ăn ớt không có được không nhỉ ừ. anh châu ơi lấy ít măng này ra cho em luôn nhá đấy anh em thích này em thích eh, ăn cái nó đơn giản thôi đây, thịt nhiều lắm một cháu đây su su hái hết rồi nhiều. ăn là ăn để ngày mai anh ạ Thật. để đấy eh, đấy trâu là chú đáo lắm bài này hiện tại thì eh, cũng rất là muộn rồi dạ cũng cảm ơn rất à, rất rất là nhiều các à, anh chị anh em ở đây đã tiếp đón hai anh em rất là nhiệt tình và chu đáo không biết nói gì hơn thì à, giang cũng xin mời tất cả mọi người là cùng ăn cơm với Giang cũng như là bà con ở trên này nhé. Vâng, vâng, vâng, em nhé. Cơm hôm nay nhà cảm ơn anh chị nhá. Dạ, đi cấy về ừ, hôm nay cảm ơn anh chị nhá, mua du mua du nhá. Dạ. Chúc sức khỏe nhá. Chúc khỏe mọi người nhá. Đây là chén đầu tiên thì mình cứ nhâm môi đi. Để dạ. dạ. trên ờ, này là khung hậu chứa là Cái Xem ờ, rượu mở không ờ. này Đừng tan luôn Khá từ luôn ạ Bố có bảy nước mắm ở đây em, mì chính vào đây không? Cho mì chín à? Ấy ra Cho bỏ ít nước mắm vào đây Cảm thấy uống rượu vào mình Tay mà có một chút cay, nồng nồng Thì ra cũng rượu mọi người biết rồi đúng không? Dạ. Vâng, mặn ớt ngon lắm trên kênh của Giang mọi người biết là ít khi Giang uống rượu Rất ngon lắm mọi người ạ Mặt đỏ bừng bừng Thì giới thiệu mọi người đây à, ngồi bên cạnh anh áo đỏ là anh à, Dương Dung Phong là là anh Châu nhá Anh Châu là chủ nhà ừ. Còn à, đây là em Ký nhỉ? Dạ vâng, em Ký ạ Đấy. Ký thì công tác bên à, xã đội trưởng à? Vâng Đấy xã đội trưởng Hậu Hậu hổ me me hay là hổ mi mi hay là hổ mình hổ mình. mình à hổ mình là uống hết đấy cái đó là với cánh là đâu ngư là chén chỉ bé này thôi ừ. thôi mình nhường chị em phụ nữ anh này sao nữa mà được dạ. đấy thì với chị em phụ nữ là tối mọi người còn phải à, ấy nữa mà con cái này nhưng mà vấn đề là con gái đồng bào hâm mông dục khỏe lắm bát đấy dạ. thôi chứ quả chị nhá dạ, đấy nhưng thế Sầu ừ. Đây giới thiệu mọi người nhìn rõ này măng ớt này Ôi đã có cả là bỏ lọc Lớp băng này ờ, à? Trên này à, không thể thiếu ớt được Băng này lạnh lắm này nó cứ rồi là su su này đây là canh uh, rau ờ, rau rền rau rền rau rền uh... Ừ. đây là thịt lợn luộc thịt điên con ừ. tiền luôn đấy Xin Mọi chào người. tất cả các uh, bạn uh, xem đài đã trong uh, xem kênh của anh Giang hôm nay là anh có đến nhà gia đình à, mình để thứ nhất là đến à, để thăm à, anh em trong gia đình cũng là anh em trên bản thứ hai nữa là anh Giang anh cùng với anh Dương là hai anh em lên giúp bà con bà con nhân dân đổ cái tuyến đường đi lại để nó thuận tiện bớt mùa, mùa mưa gió thì đi lại thuận tiện trước hết là bản thân mình xin à, cảm ơn anh à, Giang đã um, trong thời gian vừa qua đã à, giúp rất nhiều bà con dân ở trên bản là chúc cho anh kênh của anh và anh luôn luôn mạnh khỏe và kênh của anh rất nhiều bạn đăng ký theo dõi để càng ngày càng phát triển xin chào các bạn Ơi, cảm, cảm ơn em ký nhá